hello Xin chào anh em Xin chào cả nhà Xin chào tất cả anh chị em có mặt trong buổi à, live stream muộn hôm nay Nếu mà người nghe rõ comment số 1 ạ à, Nếu nghe rõ comment số 1 ạ à, Nếu nghe rõ comment số 1 ở ờ, trước khi chúng ta phân tích thì thị trường hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích được không ạ anh chị em cùng nhau phân tích được không cùng nhau phân tích cùng nhau phân tích để xem là thị trường bây giờ nó đang tốt hay nó xấu thực sự hư nó như nào đúng không chúng ta đang xem là thực hư nó như nào nếu mà nó đang xấu thì nó xấu như nào mà nó tốt thì nó tốt như nào và chúng ta nên có gì ạ à? có những cái chủ động trong thời gian tới như nào À, ban nãy chúng ta quan sát về một cái chỉ số à, chỉ số chúng ta gọi là chỉ số đồng à, à, đồng đồng à, đô la đây là chỉ số đồng đô la các bạn nhìn thấy chỉ số đồng đô la đây ạ đây là chỉ số đồng đô la chỉ số này như chúng ta đã thấy rằng là cái chỉ số này về cơ bản thì nó đang có cái xu hướng đuối dần cho nên nhìn lại xu hướng đuối dần sau mỗi quá trình hồi phục thì nếu chúng ta để ý kỹ đây là chúng ta nhìn thấy biểu đồ kỹ của nó ở đây thì chúng ta thấy là gần như là mỗi một quá trình hồi phục như vậy à, Dũng kiểm tra xem là cái khối lượng nó nằm đâu ạ à, hôm nay bình thường là nó có cái khối lượng nó nằm ở ngay đây ạ nhưng đang có à, tuy nhiên chúng ta hiểu đơn giản này này à, đây là những quá trình kéo lên lại giảm kéo lên lại giảm kéo lên lại giảm kéo lên lại giảm trong trường hợp cái khối lượng ở đây này này à, chứ cái khối lượng ở đây này khối lượng đây nó thấp nó hồi nó thấp thì vấn đề gì ạ vấn vấn đề gì ạ nếu khối lượng ở đây nó thấp thì điều gì diễn ra các bạn ơi ạ nếu chứ là ở đây chúng ta sẽ có một cái góc nhìn đầu tiên về để dũng cái kiểm tra xem là tại sao hôm nay lại nó không có cái ờ, khối lượng rõ ràng ở đây ạ Đấy, kiểm tra một chút ạ anh chị em đợi dũng một chút nhá cái chỉ số này tại vì bình thường là cái chỉ số này rất là rõ chỉ số DI nó rất là rõ thế thì tại sao chúng ta cần phải nắm rõ cái điều này Đấy, chúng ta cần phải nắm rõ cái điều này hôm nay thì thôi chúng ta không cần nữa thì chúng ta đang thấy nắm rõ điều này nếu chúng ta nhìn thấy nhỉ đây là cái mô hình gọi là vai đầu vai anh chị ạ đây là vai này và một bên này là vai và nếu cái quá trình mà đi xuống thì về khả năng là cái, những cái chỉ số này tiếp tục đi xuống nữa cái chỉ số này nó hồi nhưng về cơ bản về lâu dài về xu hướng lâu dài thì cái quá trình này tiếp tục đi xuống đấy là cái góc độ đầu tiên là chúng ta thấy là uh, những cái chúng ta trong đầu tư chứng khoán nó có hay thế này này nếu bạn nào học thì chúng ta thấy là thực sự nó rất là đơn giản đơn giản đến mức là chúng ta ai cũng thể biết được tức là khi mà chúng ta hồi này nếu mà cho một trend lên nhá các bạn comment cùng comment với Dũng đúng không ạ các bạn cùng comment anh anh em đồng ý mới là chúng ta cùng comment để chúng ta học khi mà chúng ta học được cái điều này để chúng ta nhìn xem là tí nữa chúng ta sẽ phân tích vào thị trường chung nó như thế nào tí nữa chúng ta phân tích thị trường tổng thể như nào thì chúng ta mới biết rằng là thực sự nó là dễ Dũng tin rằng là các bạn ai cũng thể biết được nên các bạn cùng phân tích với Dũng đúng không ạ Hello anh chị em cùng phân tích đúng không ạ nếu anh chị em cùng phân tích comment là à, anh chị em muốn cùng phân tích với Dũng thì comment là tôi đúng không ạ tôi ạ à, comment tôi để chúng ta cùng phân tích thì chúng ta mới nhìn ra được cái à, nó đúng nó sai không mà các bạn phụ thuộc vào cái quan điểm cá nhân của Dũng á, thì các bạn hay bị gì ạ à, bị cuốn vào cuộc chơi cuốn vào cuộc chơi với các chơi thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải cùng phân tích ạ thế thì giả sử nhá đây cái này là nếu các bạn biết biết là tại vì hôm nay là cái phần này nó khối lượng không hiểu sao là cái phần này nó không có cái khối lượng bình thường là khối lượng ở đây rất là rõ thì hôm nay không hiểu sao cứ cho là Dũng lấy một cái chỉ số nào đấy ạ ok đây không không đúng ạ thôi chúng ta lấy một cái chỉ số này đi cho nó dễ thế thì ở đây chúng ta này nếu bình thường nhá các bạn nhìn thấy là trong cái súng đi lên đó trong súng đi lên chúng ta lấy một cái địa biểu vẽ đi cho nó dễ đây bút điện thì chúng ta nhìn thấy đoạn này là nào ạ thường là như nào nếu bình thường là trong súng lên thì chúng ta thấy là khối lượng đoạn này làm sao khối lượng đoạn này làm sao cái này chúng ta nhìn mà chen tất cả các chen tí nữa cổ phiếu mọi thứ chúng ta đều nhìn thấy khối lượng này sao khối lượng này tăng hay giảm ạ à? và trong xuống giảm chúng ta nhìn thấy điều gì ạ thường thì khối lượng cao và trong xuống giảm thì khối lượng giảm à, khối lượng cao và ngược lại chúng ta thấy là những cái đợt này là khối lượng tăng rất mạnh đợt này khối lượng giảm đúng không đợt này khối lượng tăng rất mạnh và đợt này khối lượng giảm và đây thường tất cả mọi thứ đến đây nó gọi là chỉ báo chạy nước rút đấy các bạn thấy không đây là chỉ báo chạy nước rút thông thường chỉ báo chạy nước rút là chỉ báo của đoạn cuối cùng của cái đoạn tăng của thị trường cái điều thứ hai các bạn nhìn thấy là cái này các bạn nhìn thấy và để để cho bạn nhìn đầu tư phái sinh nó rất là dễ bình thường chúng ta nhìn thấy cái đỉnh thứ nhất này bình thường thứ hai cái đỉnh thứ hai này và cái đỉnh thứ ba vậy đỉnh thứ nhất thất bại đỉnh thứ hai thất bại đỉnh thứ ba thất hại thì đỉnh thứ tư chắc chắn là thất bại không ạ hello anh chị em có dễ không ạ cái đỉnh thứ nhất thất bại này không lên được đỉnh thứ hai thất bại đỉnh thứ ba thất hại đỉnh thứ tư là cái đỉnh mà lúc này cái lãi suất của Mỹ tăng 0,75% điểm. Vậy lãi suất tăng 0,75% điểm, tin tốt hay là tin xấu ạ? À? Tin tốt hay là tin xấu? Chúng ta phải xem là tin tốt hay là tin xấu ở điểm này này. Về cơ bản, chúng ta ở trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng hiểu đơn giản, đây chính là tin tốt khi mà cổ phiếu có tin tốt mà diễn ra hoặc là chỉ báo DXY mà tin tốt mà diễn ra mà nó giảm thì điều gì diễn ra đấy, tin tốt nhưng nó lại giảm thì đấy chính là xấu có hiểu không ạ tin tốt mà nó giảm thì đó là xấu và đây chính là lý do tại sao Dũng biết đây nó là đỉnh thực ra nó đơn giản thôi đỉnh thứ nhất không vượt qua đỉnh thứ hai không vượt qua đỉnh thứ ba vượt qua đỉnh thứ tư mà nó kéo lên đấy nó không lên được thì nó giảm đơn giản không ạ Bao nhiêu em thấy là đơn giản comment ạ à? đơn giản ạ à? tức là tính cái thông tin một không vượt qua hai không vượt qua ba vượt qua thì nếu mà cái đợt này lần thứ tư mà tin tốt mà nó lại không vượt qua thì đấy chính là tin xấu đấy là thị trường bắt vào trend xấu hiểu chưa ạ tin tốt mà nó không tạo ra xu hướng tăng thì đó là xấu nên khi các bạn nghe các thông tin của bên ngoài đó lần trước bảo nghe tin này hay lắm mà nó lại gì ạ nghe tin rất là hay mà nó lại không lên thì chúng ta hiểu đơn giản đó là tin xấu hiểu chưa chúng ta đơn giản trong xu hướng đi lên tin xấu thì nó sẽ bỏ qua và nó tiếp tục tăng nữa nha tin xấu nó bị bỏ qua và nó tiếp tục lên nữa các bạn nhá tin xấu nó bị bỏ qua và nó tiếp tục lên nữa còn tin tốt thì nó tiếp tục tăng giá các bạn hiểu đơn giản như vậy ạ vậy để chúng ta biết rằng là xu hướng của nó giảm hay tăng thì nếu chúng ta nhìn thấy ở phía trên này các bạn nhá nhìn thấy phía trên này đây ạ các bạn nhìn này thì chúng ta nhìn thấy ở đây là sao ạ lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao lên khối lượng thấp giảm khối lượng cao thì lúc này về cơ bản xu hướng dòng tiền khối ngoại sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam các bạn hiểu không ạ xu hướng dòng tiền khối ngoại sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam khi mà thị trường cái tỷ giá đang có xu hướng giảm dần và nó làm cho áp lực áp lực về lãi suất áp lực về gì ạ à? về đồng Việt Nam trong thời gian tới sẽ giảm đi đáng kể thế thì ở đây chúng ta cần phải hiểu đơn giản là này nếu mà chúng ta không phân tích từ điều này thì chúng ta không thể là biết trong thời gian tới nếu thị trường lên thì nó lên kiểu gì ạ à? nó phải có một cái nguồn tiền bây giờ chúng ta bảo là người ta có bơm tiền ra bơm tiền ra để kéo thị trường không ạ à? có ai nghĩ rằng bây giờ chính phủ sẽ kích thích kinh tế để bơm tiền ra kéo thị trường không ạ điều này là không thể nha các bạn là điều này là không thể bởi vì thứ nhất là gì ạ bơm tiền ra nó dẫn đến là gì ạ lại lạm phát bây giờ chúng ta biết là các ngân hàng thì gì ạ hiện tại đang huy động với lãi suất rất là cao vậy khi mà chúng ta nhìn thấy các tín hiệu đang ở cái lãi suất rất là cao thì ngay lập tức chúng ta biết là gì ạ ngay lập tức chúng ta biết là tiền vẫn đang còn khan hiếm chứ không phải là nó nhiều bởi vì nếu mà nó đang <coughs> đang gì ạ nhiều tiền bơm được nhiều tiền thì cái việc đầu tiên là gì ạ ngân hàng nhà nước sẽ gì ạ sẽ phát hành phát hành hay là chúng ta gọi là bơm tiền ra phát hành trái phiếu chẳng thế thì cái việc mà đầu tiên chúng ta hiểu đơn giản là lúc đó tỷ giao tức là lãi suất sẽ có xuống giảm đặc biệt là lãi suất liên ngân hàng chúng ta sẽ phân tích cái này đủ sau thế thì ở đây chúng ta thấy là dòng tiền lúc này chủ yếu là dòng tiền của nước ngoài các bạn chủ yếu dòng tiền của nước ngoài thế thì bây giờ thì ạ chúng ta sẽ xem lại Và chúng ta nhìn thấy rằng là nếu trong thời gian tới đấy là thị trường nhìn thị trường thị trường hiện tại nó làm sao ạ sau khi bị gãy kênh thứ nhất khối lượng lớn bán ra lần thứ hai rút bỏ khối lượng giảm đi đáng kể lần thứ ba rút tiếp khối lượng thấp hơn thì chúng ta thấy rằng là nó đang làm gì ạ rũ lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba nếu mà rút lần thứ ba này ở đây chúng ta có hai kịch bản hiện tại là chúng ta đang thấy là về mặt nào đó chúng ta đang là gì ạ thiếu gì ạ thiếu cầu đúng không ạ ở góc độ nào đó chúng ta là thiếu cầu và cung thì vẫn chưa cung thì vẫn chưa có sự xác nhận thế thì ở đây chúng ta để trong phân tích kỹ thuật hoặc là trong VSA thì với quá trình rũ lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba này bản chất là chúng ta vẫn chưa thể biết chắc chắn là thị trường đang ở đâu bởi vì cả giai đoạn trong hai tuần qua thì chúng ta gọi là thị trường làm gì ạ hai tuần qua chúng ta gọi là thị trường làm gì ạ thị trường làm gì ạ thị trường sideways hay là đi ngang nhưng về góc độ nào đó thì nó cũng đã có những cái tín hiệu ở đây chúng ta gọi là gì ạ phải nhìn một cách khách quan là những tín hiệu này chúng ta gọi là tín hiệu gì ạ phải nhìn rõ luôn ạ những cái tín hiệu này về cơ bản chúng ta gọi là những tín hiệu gì ạ phân phối thật là rõ phân phối anh chị em comment à vậy nếu cái quá trình này mà gọi là phân phối những cái khối lượng ở đây nó có quá lớn hay không ạ à? tức là phân phối những khối lượng thì không phải quá lớn và cái điều thứ hai là biên độ của nó dạng biên độ đây là lớn nhưng rõ ràng là bắt đầu biên độ có số lượng giảm đi đáng kể đúng không chúng ta phân tích nhìn vào sự thật chứ không phải thế thì câu chuyện đấy là để đảm bảo cho việc quá trình phân phối thì ở phân phối ở đây là phân phối một cái diện rộng hay là phân phối một cái diện hẹp về góc độ ở đây chúng ta nhìn về hai dạng dạng thứ nhất là chúng ta nhìn thấy rằng là các cổ phiếu nào đang bị phân phối mạnh và các cổ phiếu nào đang được tích lũy từ việc phân phối mạnh và việc tích lũy nghiên cứu từng nhóm ngành một thì chúng ta biết rằng là đây là cái quá trình rũ bỏ hay là quá trình phân phối để giảm tiếp được không ạ? À? Chúng ta phải nhìn rõ để chúng ta sẽ phân tích là nếu quá trình này phân phối bị ảnh hưởng bởi một nhóm nào đó và quá trình này nó vẫn có một quá trình tích lũy của một nhóm nào đó thì chúng ta sẽ biết rằng là khả năng ngày mai thị trường sẽ bước vào một nhịp tăng rất mạnh hoặc là tuần sau các bạn nhá có thể ngày mai hoặc tuần sau thị trường tăng rất mạnh nhưng để đảm bảo chúng ta biết được điều này để biết điều này thì Dũng sẽ phân tích cho chúng ta nhìn thấy nghe thấy và biết được cái điều này thay vì chúng ta nhìn một vài cái biểu đồ này chúng ta sẽ không thể nhìn rõ được các bạn bây giờ chúng ta sẽ phân tích về những cái yếu tố bất lợi cho thị trường đúng không ạ hello anh chị em có mong chúng ta phân tích bất lợi cho thị trường đúng không ạ chúng ta sẽ có hai cái là những cái mà chúng ta cần gạt ngay tức khắc để chúng ta không tham gia vào lúc này và điều thứ hai là chúng ta phải phân tích xem là những yếu tố nào có lợi để chúng ta có thể nếu thị trường tăng thì chúng ta biết được tránh tình trạng là chúng ta mua một cách bừa bãi khi mà chúng ta mua một cách bừa bãi thì sau đó thị trường sẽ gì ạ bỏ rơi chúng ta đầu tiên chúng ta quay trở lại đây là chúng ta sẽ quay trở lại cái nhóm bất động sản à, Dũng sẽ không lấy tất cả đây chúng ta nhìn lại bất động sản vậy nếu mà nhóm bất động sản cái việc mà nhóm bất động sản chúng ta nhìn ở phía trên này làm sao ạ <clears throat> bạn nhá nhìn này bất động sản là sao đây là quá trình khối lượng lớn này rất lớn có hiểu rõ chưa hello nếu bạn hiểu rõ không ạ cổ phiếu VCG khối lượng lớn vậy khối lượng lớn mà cổ phiếu này lên được sao ạ lên được thì sao ạ lên được hãy gì ạ thoát ra ngay tại vì cái những cổ phiếu này nó không lên được xa đâu ạ nha một số trường hợp nó cố gắng kéo lên đây nhưng rõ ràng nó sẽ không bị xa nên các bạn này ạ hồi thì làm gì ạ hồi không phải là cơ hội để các bạn mua vào và hồi để các bạn nên thoát ra phân phối chúng ta đếm là ngay nó có hai dạng dạng thứ nhất là gì ạ sau khi phân phối tái tích lũy nhưng đây không phải là tái tích lũy chúng ta thấy cổ phiếu này tương tự như vậy nếu chúng ta nhìn thấy ở phía trên này đây là phân phối một này khối lượng lớn hơn trước cái thứ hai chúng ta thấy là đây là quá trình kéo lên nghe vào quá trình tích lũy nhưng thực tế là đây chúng ta để kéo lên nhưng rõ ràng là sau khi kéo lên cái kéo lên khối lượng lớn khối lượng lớn đấy so với ạ à, nhưng nó không lên được qua đỉnh này lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ tư thì làm sao ạ à? một này một không vượt qua hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua thì lần thứ tư kéo lên nó sẽ làm sao ạ đây là cái cách thức để các bạn phân tích đơn giản đây là cái cách thức mà không ai dạy các bạn đâu ạ lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba rất khó vượt qua nó giống như là khi mà chúng ta gì ạ chúng ta làm một việc gì đó lần thứ nhất không vượt qua thì thông thường là chúng ta sẽ cố lần thứ hai lần thứ hai không vượt qua chúng ta cố lần thứ ba lần thứ ba không vượt qua thì chúng ta làm gì ạ làm gì chúng ta nản chí và chúng ta bỏ cuộc ở đây chúng ta cũng hiểu đơn giản đây là các bạn nhá ở góc độ này Dũng mong rằng các bạn Dũng phân tích mang tính chất là tổng quan được không ạ Hello các bạn ghi là tổng quan để chúng ta phân tích được những cái cổ phiếu khác Dũng không mong muốn là các bạn định kiến là Dũng phân tích một cái cổ phiếu nào đó các bạn hiểu không tức là Dũng phân tích một hai cổ phiếu để các bạn nhìn tổng quan để các bạn phân tích toàn bộ ngành chứ không phải là bây giờ tự nhiên lại lâu lâu thấy một bạn bảo ôi ông này lại tiếp tục phân tích cổ phiếu DG hay như nào đó Dũng không có ý định phân tích DG mang tính chất là để áp đặt hay là như nào đó mà Dũng phân tích đây là một dạng cổ phiếu để các bạn nhìn ra để áp đặt cho tất cả các cổ phiếu trong ngành được không ạ hello các bạn đồng ý không ạ đúng rồi nguyên tắc 3 tiếng trống đấy ạ tức là trong đánh trống á, tức là khi mà các bạn biết là ngày xưa đánh nhau á thì ờ, đánh trống hồi thứ nhất thì đây là cái binh pháp tôn tử ông trước là ầm ầm tiến lên sau đó thì bên kia là không làm gì cả hồi trống thứ hai bên kia cũng không làm gì cả hồi trống thứ ba bên kia cũng không làm gì cả nhưng hồi trống thứ tư thì gì ạ à? bên kia bắt đầu tấn công tấn công cái biên đối đối phương ấy, tấn công có thời gian chúng sẽ phân tích kỹ cái chiến lược này để các bạn biết rằng cái thì ở đây chúng ta thấy là thế thì nếu bình thường anh chị em có hiểu đơn giản này, này thế này gọi là phân phối này đây là quá trình khối lượng lớn người ta bán ra các bạn hiểu không khối lượng lớn người ta bán ra sau đó người ta kéo lên khối lượng này là, là gì ạ khối lượng này là thấp sau đó người ta bán ra đây này các bạn nhìn thấy là nếu các bạn để ý kỹ phiên này này thì thực ra phiên này là phiên khối lượng lớn đó. nó kéo lên cuối phiên rồi ạ khối lượng lớn sau đó gì ạ nó kéo lên khối lượng này làm gì ạ khối lượng làm làm gì ạ tức là chúng ta hiểu đơn giản này này nhà mình có rất nhiều nhà mình có bây giờ đến lên đến vùng này mình bán ra một lượng lớn cổ phiếu sau đó mình chưa bán hết mình kéo lên đây mình lại bán ra sau đó thì à, chưa chưa bán ra hết mình kéo lên kéo lên khối lượng thấp này mình bán ra rất nhiều thì trong một đoạn này chúng ta phân phối được nhiều cổ phiếu không ạ nhưng mình, mình có hiểu không ạ tức là trong quá trình kéo lên xả kéo lên xả kéo lên xả và lúc này nếu chúng ta đếm ở đây thì chúng ta thấy là họ đã bán được rất nhiều cổ phiếu sau khi họ bán tất cả xong cổ phiếu có thể họ sẽ kéo lên lần thứ tư ngày mai khi lần thứ tư ngày mai thì lần sau thị trường nó bước vào một chu kỳ giảm thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu này có thể bị gãy luôn giá 10 nha có thể bị gãy giá 10 còn thấp hơn bởi vì chúng ta có thể nhìn vào một cổ phiếu để chúng ta có thể thấy nó giống tương tự như rất nhiều lần khác gãy cả đấy các bạn nhìn thấy là cổ phiếu gãy à, cổ phiếu gạch ờ, đúng không các bạn nhìn thấy ạ bao nhiêu bạn đã nhìn thấy ạ đây là cổ phiếu gạch khi mà chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu gạch này nó lên này sau khi nó bị gãy đáy nó giống như là DG nó lên sau đó nó phân phân phối phân phối phân phối thậm chí nó kéo lên này cố gắng kéo lên đấy cố gắng tức là những cái quá trình phân phối kéo lên và rơi tiếp và quá trình này nó lại tiếp tục phân phối các bạn nhìn thấy dễ không ạ hello các bạn nhìn thấy dễ không nếu bạn nhìn thấy dễ comment cả đây phân phối này đấy nhiều bạn không biết là phân phối phân phối thứ hai nhìn em ạ phân phối thứ ba cố gắng ba lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai vượt qua lần thứ ba cố gắng kéo lên nhưng lần thứ tư thất bại và chúng ta thấy là rõ ràng là gì ạ phân tích thực sự nó dễ đến mức là gì ạ ai cũng biết nhưng rõ ràng là số đông mọi người không có kiến thức nền tảng thì chúng ta thấy là chúng ta cứ bị thua lỗ và đợi chứ chúng ta mua cổ phiếu mang tính chất là gì ạ rất là nguy hiểm ba anh chị em thấy, thấy dễ thì comment là dễ ghé cứ nó lên nó phân phối lần một phân phối lần hai phân phối lần ba phân phối là gì ạ phân phối là giảm khối lượng lớn hơn phiên hôm trước thế là phân phối thế bởi bây giờ vẫn cứ nhảy vào mua vẫn cứ đu đỉnh vẫn không muốn bán ra thế là thế nào ạ thế là thế nào nó ở đỉnh nó phân phối liên tục như vậy thì bây chúng ta muốn chống lại chống lại bitcoin này à? ai thấy dễ comment dễ cả tại vì ở đây chúng ta thấy là dũng phân tích nó, nó đơn giản đến mức là để cho các bạn biết được ai cũng làm được chúng ta lấy một cổ phiếu khác đi trong cái nhóm này CEO chúng ta lấy một loạt các cổ phiếu để các bạn nhìn thấy chúng phân tích cho nó đơn giản các bạn thấy không ạ đây chúng ta nhìn thấy chưa nhìn thấy phân phối chưa đây nó nó hình chữ V này tại sao nó hình chữ V Dũng lại nói cho các bạn cách để nó nó tại sao hình chữ V nhá bình thường á cái nhóm đủ thức họ sẽ mua ở đây mua ở đây sau đó nó phân phối ở đây tức nó bán hết đây nó bán hết đây bán hết đây chẳng hạn Dũng đang mua ở đây ví dụ nha Dũng ví dụ đấy Dũng mua ở đây là gì ạ 100 triệu cổ phiếu ví dụ cái đấy nha sau đó mua trăm triệu cổ phiếu mà giá 10 các bạn thấy không giá 10 nhá thì lên lên đây Dũng bán được giá 60 lãi được bao nhiêu phần trăm ạ trung bình là lãi được 60 đấy lãi được bao nhiêu ạ chúng ta lãi được khoảng 600 phần trăm chúng ta bán hết rồi bán hết ra thì bây giờ chúng ta vẫn còn gì ạ đang đứng tức là chúng ta bán hết ra phía trên này đúng không thì thỉnh thoảng thị trường tạo đáy thì chúng ta gì ạ dành một số tiền nhỏ chúng ta lại kéo lên cho lại bán hết sau đó thị trường gặp này thì chúng ta chỉ cần gì ạ một tiền nhỏ lợi nhuận đấy thôi lại mang xuống kéo lên sau đó kéo lên lại phân phối hết nên chúng ta thấy là big boy nó tuyệt vời luôn đấy thế thì chúng ta đấy cổ phiếu DVD là cổ phiếu nào đây không phải DVD là cổ phiếu nào cổ phiếu DVD là cổ phiếu bo cung mà đây không phải là cổ phiếu của DVD là Rim Big Rim còn DVD ở đây nó không phải là DVD của Quang Dũng các nha Rim Big Rim hiểu đơn giản nó là gì ạ ước mơ lớn khát vọng lớn bạn muốn thành công thì bạn phải có khát vọng lớn Rim là ước mơ Big đấy thì đấy là ước mơ bạn không có ước mơ lớn thì bạn sẽ không thành công được thì để có ước mơ lớn thì chúng ta phải nâng cấp bản thân phải nâng cấp bản thân thế thì ở đây chúng ta hiểu đơn giản là nếu không nâng cấp được bản thân đấy đấy là dược bình định chứ không phải đây rim nó khác hẳn thế cho nên mọi mọi người cứ thấy rằng là cái dược bình định là cái cổ phiếu là gì ạ nó không an toàn nhá cổ phiếu dược bình định nhá đấy nó không ok nhá các bạn nhá cổ phiếu dược bình định là cổ phiếu Dũng khuyến nghị các bạn nhá là cổ phiếu này làm sao ạ cổ phiếu này hiện tại là cổ phiếu rất là trong các loại cổ phiếu một là nó bao cung thứ hai là gì ạ đây là những cái đợt phân phối rất lớn này cái cổ phiếu này tuyệt đối nha tuyệt đối không mua vào các bạn hiểu rõ không ạ các bạn yên tâm là Dũng sẽ phân tích cho các bạn để các bạn hiểu rõ và nhận ra được cái cách để chúng ta né tránh cổ phiếu thế thì Dũng đang nói là cái cổ phiếu của CDO tại sao nó lại lên nhanh như vậy thế thì ở đây các bạn thấy là cái nhóm này này nó chỉ cần thị trường chung đặt đáy nó nhìn thấy là nó kéo lên và kéo lên nó lại phân phối cho chỗ bạn và đây chính là cái dạng phân phối một này lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba vượt qua lần tư là kiểu dịnh đứt bạn không lần nhất không vượt qua lần hai vượt qua lần thứ ba vượt qua và lần tư kiểu đứt và tất cả cái điều này các bạn có thể thấy đây này, lần lần trước dũng phân tích này lần thứ nhất đây, ờ, đây là nha sau khi đi ngang lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba thì đã đứt rồi tất cả quá trình mà nó đi như này thì các bạn thấy là nếu các bạn là đầu tư phái sinh các bạn thấy, thấy rất thật dễ các bạn hiểu không ạ các bạn đầu tư phái sinh là bạn đừng đợi lần một có thể lần hai nhá nếu lần ba lần thứ ba mà bạn thấy khối lượng yếu thì bạn sọt ở đây tuyệt vời luôn đấy tuyệt vời luôn của tuyệt vời đấy thì đấy là cách các bạn nhìn thấy hay là một bạn rồi thế thì câu chuyện đây là gì ạ à? câu chuyện ở đây không phải bình thường là các bạn có thể nhìn thấy cái cổ phiếu này rồi nhưng bây giờ các bạn nhìn thấy đây là giả sử như dạng cổ phiếu này thì sao khi mà nó lên hình chữ V này mà nó không có khối lượng đây thì sao khi nó lên hình V chữ V này mà không có khối lượng thì cổ phiếu này rất rủi ro nó lên nó giống như này nó lên này có không khối lượng thì rất rủi ro với chúng ta nhá chúng ta từng có đợi nó đang đứng tấn này những cái cổ phiếu như này nó đang đợi thời điểm này nó gọi là gì ạ à? các bạn comment thời điểm này là gọi là thời điểm gì ạ đây là một thời điểm khi lên khối lượng giảm dần cái cổ phiếu mà lên khối lượng giảm dần nó rất là yếu rất là yếu nên chúng ta thấy là chúng ta cần phải ra thế thì ở đây chúng ta thấy là không phải vì chúng ta phân tích cổ phiếu này mà chúng ta thấy là nó xấu nó tốt tất cả các cổ phiếu trong cái nhóm bất động sản nó bị ảnh hưởng bởi gì ạ à? nó bị ảnh hưởng bởi là đó là gì ạ à? cái áp lực năm 2023 nó rất là lớn nên lúc này nó kéo lên để nó tiếp tục tiếp tục huy động tức là tiếp tục phải bán ra để có thể có dòng tiền để thu gom cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy dài hơn nên chính vậy bạn mua nhóm cổ phiếu này thì bạn thấy là rủi ro sẽ là rất cao bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại một nhóm cổ phiếu để các bạn nhìn thấy là có thể nó đang có cái dấu hiệu tích cực hơn chẳng hạn như cổ phiếu gì ạ nếu cổ phiếu mà thế giới rộng cổ phiếu này thì về cơ bản nhé nếu bạn nào học về DB có biết là xu hướng chung dài và dài hạn đang là xuống giảm tuy nhiên thì cái việc mà sau khi cổ phiếu hình thành một cái gì ạ đây là hình thành một cái vai bên phải thì thời điểm này nó đang có là kéo lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba những lần kéo này khối lượng thấp khối lượng thấp thì lúc này chúng ta gọi là test cung test cung nếu test cung mà được xác nhận test khung mà lúc này là khối lượng cực kỳ thấp thì tốt hay xấu ạ à? Dù không biết là cái khối lượng này chính xác không ạ à? các bạn kiểm tra xem khối lượng hôm nay là 1.500 nếu test khung khối lượng thấp thì thường ngày mai nó tăng đó ngày mai nó xác nhận nếu bình thường nhá đó nó sẽ xác nhận quan trọng là nếu xác nhận thì bạn thấy là bạn sẽ không đầu tư dài đâu ạ không dài hạn đâu ạ bởi vì nó lên đến khoảng 5 năm này đấy từ 46 lên 5 năm của 10 giá thì nó sẽ gì ạ đấy. thế thì ở đây chúng ta thấy là khối lượng ở đây nó cực kỳ thấp ạ nên chúng ta thấy là rõ ràng là cái việc ở đây uh, cái cổ phiếu này khoảng một triệu rưỡi ở đây thì rõ ràng là chúng ta đang thấy là nó đang tích cực nha các bạn tích cực nhá bây nó lên đây này lên này khối lượng lớn này thì rõ ràng sau quá trình điều chỉnh khối lượng thấp với nhỏ ạ điều chỉnh khối lượng nhỏ đúng không và quá trình kéo lên nhưng kéo lên đây thì nó không đảm bảo cho cái sự an toàn khối lượng thấp quá nên phải test lại khối lượng thấp quá nên phải test lại nên cái thời điểm này là tích cực nhưng tích cực ở đây các bạn tuyệt đối không mua được tránh tình trạng là một vài bạn khi dũng bảo là cổ phiếu tốt thế là nhảy vào mua sau đó nó giảm các bạn học của DVD các bạn hiểu phải có sự xác nhận và nếu xác nhận đồng thuận của thị trường chung ngày mai nữa khối lượng lớn nếu thị trường chung tất cả những cổ phiếu bất động sản xấu thì lúc đấy chúng ta phải rời bất động sản và tập trung là nếu dòng tiền tập trung mạnh rũ bỏ như này khối lượng thấp mà tăng trưởng mạnh khối lượng lớn mà nó lại khối lượng cực lớn thì đây chính là điểm mua cực kỳ quan trọng các bạn hiểu không đây chính là điểm mua cực kỳ quan trọng nếu có sự xác nhận dù là xác nhận khi nó cạn kiệt mà nó xác nhận như này thì vẫn mua được nhé nó cạn kiệt như này mà nó xác nhận thì đấy là điểm tuyệt vời nha khối lượng lớn và giá tăng mạnh còn trong trường hợp mà nó không xác nhận không xác nhận thì thôi đứng ngoài cho nó xong bởi vì cái sự này nó phải đồng đây là hôm nay cạn kiệt này nó phải sự đồng thuận đồng thuận đấy đồng thuận chứ không phải là gì ạ nó phải có sự đồng thuận nên quá trình này là quá trình rũ bỏ nếu quá trình rũ bỏ mà có sự xác nhận rũ bỏ xác nhận thì ok còn nếu mà rũ bỏ mà kéo lên hồi khối lượng nhỏ nếu mà nó hồi nhá các bạn nhớ này nếu mà nó hồi thì nó không có sự xác nhận nó hồi thì làm gì ạ làm gì nếu nó hồi giống như hôm nay nó hồi như vậy thì các bạn làm gì ạ nếu bình thường nó hồi như hôm nay thì các bạn biết làm gì không ạ bản thực tế như dũng hôm nay là dũng sọt đấy đấy các bạn đấy dũng sọt nó thị trường lên như mạnh như thế nếu các bạn để ý thì bạn nó kéo nhịp sau là cũng sọt luôn Đấy, sọt luôn ở cái nhịp thứ hai tại vì các bạn biết rằng là nó kéo lên nó không có khối lượng thì thì sọt là đương nhiên rồi đấy thì, thì các bạn hiểu rõ rằng tại sao nhưng không chậm câu chuyện là kéo lên không có khối lượng thấp thì hãy gì ạ bán ngay còn nếu mà trong hợp nó giảm thì sao ạ nếu nó giảm thì nó sẽ làm quá trình tích lũy rất dài nha làm quá trình rất dài rất dài nên nếu nó giảm thì nó test lại cái đáy này và nó sẽ giảm một quá trình tích nghĩa giảm những kiểu gì thì chúng ta thấy là nó rất rất, rất tuyệt vời đúng không ạ chúng ta sẽ nhìn vào xem là tổng thể xem là các cổ phiếu trong thời gian vừa qua à, cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, ờ, HPG cũng đang được gì ạ Dũng đang có đây câu chuyện nhé các bạn nhìn này Dũng nhìn thấy là nếu nó lỏng lẻo thì nó cứ phải gãy còn bây giờ nó đang gãy này Đấy, gãy nhưng mà khối lượng thấp thì ở đây chúng ta tất cả chúng ta hãy đợi phiên ngày mai đợi phiên ngày mai phiên ngày mai hoặc phiên được dạng ngày mai khối lượng thấp thì sao nếu ngày mai khối lượng thấp thì sao các bạn ngày mai khối lượng thấp thì sao nếu ngày mai khối lượng thấp mà thị trường vẫn ở trong trạng thái nó là gì ạ khối lượng thấp ở vấn đề này thị trường thấp thì nó vẫn là một cái quá trình tích lũy rất là tuyệt vời đúng không khối lượng thấp như biên độ nhỏ các bạn nhé nếu khối lượng thấp mà biên độ nhỏ thì nó vẫn là ok nhá các bạn nhớ này nếu thị trường nó đang test cung này cái quá trình là test này khối lượng thấp biên độ nhỏ thì một là cái gì ạ các bạn bán thì các bạn lựa chọn này những cái cổ phiếu mà đang ở trạng thái bất khả kháng thì các bạn như là nhóm bất động sản thì chúng ta thấy rằng là rung lắc rất mạnh nếu bạn đang có lại thì bạn bán còn những cái dạng cổ phiếu mà bạn chưa bị vi phạm các lót nhà chưa bị pháp hoặc là những cổ phiếu mà bạn đang theo dõi thì đây chúng ta đã có một vài các cổ phiếu chúng ta nhìn nhá kể cả những cổ phiếu gì ạ cổ phiếu gì ạ cổ phiếu này là cổ phiếu như bạn nhá nhìn này đây là cổ phiếu Techmanh này đây là quá trình phân phối này đây quá trình cũng này là quá trình phân phối phân phối đi ngang rũ bỏ rất là mạnh và nó đang test lại quá trình này mà gì ạ nếu trong trường hợp mà nó phải tăng một cái khối lượng lớn ở đây nó phải tăng tức là nó tăng tức là sau khi rũ này rũ lần tiếp theo này thì nó phải tăng khối lượng rất lớn đây thì lúc này chúng ta mới để xem xét là chúng ta mua nếu khối lượng mà rất lớn bởi nó phải vượt qua toàn bộ cái vùng này nó phải vượt qua toàn bộ vùng này bởi vì những cái vùng này là vùng cản rất lớn nó không vượt qua được nó sẽ không đi được xa đấy là cái cổ phiếu chúng ta gọi là Techcombank còn nếu chúng ta mua ở trong cái vùng này rủi ro rất là cao chúng ta có thể nhìn thấy PVS đây các bạn nhìn không ạ PVS cái cổ phiếu này và sau khi nó rũ bỏ đây chúa này rũ vào thì thường đây chúng có nói là thường nó sẽ quay trở lại đấy nếu bình thường nó sẽ quay trở lại và nó quay trở lại thì chúng ta có thể thấy là kiểu gì nó cũng test lại cái đỉnh này kiểu gì nó test lại cái đỉnh này trước khi đi xa hơn nên rũ là thứ nhất rũ là thứ hai và đây là điều tích cực nhưng tuy nhiên là hôm nay nó hồi khối lượng thấp như này chúng ta chưa nói được gì cả và chúng ta cần phải có sự xác nhận nếu xác nhận khối lượng lớn xác nhận khối lượng lớn chúng ta vẫn có thể mua được nha xác nhận khối lượng lớn và giá tăng mạnh có thể mua được ở đây chúng ta thấy là trong đầu tư thì chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta sẽ không mua trước nếu chúng ta mua trước ở trong cái vùng hỗ trợ này tại vì các bạn nhìn thấy là nhiều các nhà đầu tư bảo khuyến nghị bạn hỗ trợ thì cái việc mà gì ạ nó có thể bị gãy nó mà gãy như này nó giảm rất sâu và chúng ta bị lỗ rất nặng nên Dũng sẽ không mua tham gia nhưng nếu mà quá trình này nó đang test và chúng ta nhìn thấy một vài các cổ phiếu nhóm ngành cổ phiếu là sử như MB thì cái MB này thì Dũng cũng không mua bởi vì cái sao rộng này nó lớn quá đấy, nó có hồi nhá thì nó lớn quá thì mình cũng thấy rằng là nó sẽ không đi được xa đấy nó lớn quá lên xuống lên xuống nó lỏng lẻo quá nó không đi được xa chúng ta phải lựa chọn những cổ phiếu mà nó ít lỏng lẻo hơn là gì như là uh, ờ, MB nó ổn định hơn hoặc là chúng ta có thể nhìn vào các cổ phiếu chẳng hạn như là cổ phiếu này PVS đúng không thế PVS kéo lên rũ bỏ và kéo lên thì trong trường hợp cổ phiếu này ngày mai tăng mạnh thì sao kéo lên rũ vào tăng mạnh tăng trần thì sao lần thứ này không vượt qua nhưng nếu ngày mai mà tăng trần ngay thực ra cái quá trình này quá trình nó đang test lại cái đáy này thì nó có thể tăng mạnh tức là đang rũ bỏ cái đỉnh này rũ cái này là không có khối lượng tức là không ai bán ra thì nó tăng mạnh khối lượng lớn nhà tăng mạnh rũ này không có khối lượng này tức là nó cố kéo và rũ bỏ không có khối lượng thì toàn bộ cái quá trình tăng mạnh nó giống như là đang đang bị rút bỏ khối lượng lớn thì các bạn thấy là nó sẽ ổn định hơn tại vì quan trọng là cái này khối lượng thấp còn nếu cái này khối lượng lớn thì khối này khối lượng lớn phiên hôm nay thì cái việc ngày mai chúng ta sẽ không mua nha nếu cái này khối lượng lớn thì ngày mai chúng ta không mua nhưng nếu cái này mà khối lượng thấp như hôm nay thì ngày mai xác nhận thì đấy là cái cách mà chúng ta thế thì ở đây chúng ta là lỏng đấy này quá trình lên nó rũ đây là cái điểm mua nhé sau đó bị rũ bỏ nếu chúng ta rũ bỏ chúng ta phải cắt lót thì chúng ta quay quay trở lại nếu nếu ngày mai tăng mạnh thì chúng ta sẽ mua quay trở lại đó là cách thức nhưng với điều kiện là thị trường chung phải xác nhận thị trường chung phải xác nhận nha các bạn nhớ không ạ thị trường chung xác nhận vn 30 xác nhận thì rồi chúng ta mua thế thì ở đây vn 30 hoặc là thị trường chung này test lần thứ nhất bây cách để các bạn nhìn thấy cách test như nào lần này lớn không ạ đây là cái quá trình rũ lần thứ nhất khối lượng lớn chưa lần thứ hai khối lượng thấp hơn lần thứ ba khối lượng lớn hơn đúng không lần thứ tư bị gãy thì khối lượng so với lần này sao ạ nhỏ hơn tiếp tục so với lần này thì chắc là nhỏ hơn rồi nên cái lần thứ cái lần này này bị gãy này nếu mà những cái quá trình gãy này mà khối lượng phần này này thấp hơn nó không bị bán ra thì việc mà gì ạ test như này thì cái dễ tức là cái xác nhận đi lên nó sẽ cao hơn rất nhiều còn nếu cái này này nó lớn đây khối lượng rất lớn này mà cái này nó lại tiếp tục lớn thì là sao các bạn nhớ nhé, nếu khối lượng của phiên gãy này lớn và cái phiên rũ bỏ này lớn thì điều gì mới ra điều gì diễn ra khối lượng lớn phiên này lớn thì cái khả năng thị trường như phiên này khả năng bị gãy sẽ rất là cao các bạn nhá khả năng bị gãy rất là cao bởi vì cái áp lực ở đây cái cung ở đây nó đang lớn và đấy là các cách thức để các bạn nếu các bạn phân tích mà các bạn thấy rẻ các bạn mua vào thì các bạn thấy là nó sẽ gãy nó vậy test lại đấy còn trong trường hợp mà chúng ta lấy khối lượng nhỏ hôm nay test thì chúng ta nhớ là ngày mai xác nhận khối lượng lớn xác nhận khối lượng lớn thì đây chính là gì ạ đây là gì ạ đây chính là hoàn thành quý ba xác nhận khối lượng lớn bởi vì những cái quá trình này là quá trình test này test lần thứ nhất này đấy, khối lượng lớn này test lần thứ hai và test lần thứ ba khối lượng rất lớn đúng không nhưng kéo lên xuống đáy nữa không bán ra lớn như này chúng ta về cơ bản nó giống như phiên tinh ấy. đấy rũ bỏ thì đây nếu có sự xác nhận thì độ an toàn rất cao đấy nha sự xác nhận thì độ an toàn rất cao vn index thử xem là có như vậy không ạ khối lượng này lớn không ạ đấy khối lượng lớn đây là cái khối lượng này ra khối lượng này biên độ làm sao nhỏ hơn rất nhiều khối lượng này thì khối lượng lớn hơn đúng không nhưng bắt đầu từ phiên test lại này thì bắt đầu nó có nhỏ hơn so với phiên này chúng ta nhìn thấy không nhỏ hơn phiên này tức là nó không bán ra và hôm nay test lại lần nữa nếu test lại lần nữa mà không có sự bán ra chúng ta gọi là không có sự bán ra và nó đang nằm ở trên đường SMA 20 rất là cứng khi mà bị gãy SMA 20 bình thường các bạn nhá nếu cổ phiếu S gãy SMA 20 khối lượng lớn thị trường chung gãy SMA 20 khối lượng lớn làm gì ạ à? đây là cách thức để các bạn nhìn nhé nếu thị trường gãy SMA 20 khối lượng lớn thì bạn làm gì ạ à? đấy các bạn bán ra các bạn nhá SMA 20 khối lượng lớn về cơ bản bán ra nhưng bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là khi nào chúng ta có kế hoạch mua lại giữa cái việc mà nó test lại SMA 50 tức là cái vùng này kháng cự rất là mạnh và thứ khối lượng nhỏ test lại cái vùng SMA 50 khối lượng nhỏ vậy trong trường hợp test hai cái vùng này mà khối lượng nhỏ không ai bán ra nữa thì việc mà nó tăng mạnh đây là gãy SMA 20 và tăng mạnh khối lượng lớn để cắt lại kéo lên SMA 20 thì đây chúng ta gọi là rũ bỏ để để nhận bước vào một chu kỳ mới đúng không đấy nếu mà nó tăng tăng mạnh lúc này lúc mà nó tăng mạnh mà nó gãy nó gãy qua tức là nó nó bứt phá qua toàn bộ cái này thì chúng ta gọi là gì ạ đây nhá chúng ta nhìn này một này đây là cái vùng này đây đây nhá đây là một cái đỉnh đỉnh thứ nhất thất bại đỉnh thứ hai thất bại nhớ nha đỉnh thứ nhất thất bại này đỉnh thứ hai thất bại đỉnh thứ ba thất bại nếu cái đỉnh thứ ba thất bại mà nó rũ bỏ thì kéo lên xác suất thành công cao không ạ tức là sau khi nó rũ bỏ mà nó kéo lên kéo lên tại vì nó kéo lên tức là rũ hết các nhà đầu tư yếu phía ra rồi mà nó kéo lên khối lượng lớn thì xác suất thành công rất cao và toàn bộ cái kéo lên toàn bị gãy toàn bộ cái kéo lên vượt qua cái này thì chúng ta gọi là gì ạ gọi là gì gọi là gì ạ ở trong viết a chúng ta gọi là f o s 4 thì đây chính là gì ạ một cái tín hiệu SNO 4 có thể xảy ra nên chúng ta cần phải nhớ rằng là xấu với cái gì và tốt với cái gì chứ không phải là xấu với chúng ta nhìn bao trùm tất cả thế thì bây giờ cũng không có nhiều cái cổ phiếu để thời điểm này thì các bạn có thể thấy là có rất nhiều cổ phiếu để chúng ta có thể uh, phân tích nhưng bây giờ nó không có nhiều thời gian chúng sẽ phân tích một vài cổ phiếu để các bạn nhìn là đây là cổ phiếu ngân hàng đây là cổ phiếu Vietcombank quá trình này test khối lượng rất lớn đấy ạ đang có chỉnh test lại chúng ta nhìn không ạ nếu cổ phiếu ngân hàng này chúng ta nhìn nhá đây là cái cuối cổ phiếu ngân hàng này nhìn như này là dao động lớn đúng không thì chúng ta thấy là nó cũng không hiểu xa thôi tạm thời là có mua thì bỏ qua BIDB đấy BIDB nó cũng giống như cổ phiếu đó đây dao động này lớn này thì chúng ta cũng tạm thời bỏ qua ờ, có thể cổ phiếu gì ạ ở một vạn của VPBank đấy VPBank thì sao ạ các bạn thì sao nhìn này phân tích này đây là đỉnh thứ nhất này đỉnh thứ hai đỉnh thứ ba khối lượng lớn đúng không khối lượng lớn đỉnh thứ ba nhưng nếu mà cái quá trình nó nó dao động lớn lên này xuống lên xuống thì cái xác suất đi xa cổ phiếu này rất thấp nhé có thể ngày mai tăng nhá nhưng các bạn phải nhớ là những cái cổ phiếu lên như này xác suất đi đi xa rất thấp nhớ như vậy bạn đừng nhìn thấy là khối lượng này tăng thì ngon không ạ vì cái xác suất mà nó dao động như này nó không được cao lắm HAG sao HAG sau khi rũ tất cả đây quá trình test lại nếu trong quá trình test lại tiếp tục đây là quá trình là chúng ta gọi là pin ấy. nếu bình thường chúng ta gọi là dao động lớn rũ bỏ pin nhưng pin thì chúng ta không mua vội nhá tuyệt đối không mua vội nếu quá trình test này thành công thì nó phải xác nhận nó phải xác nhận thì chúng ta mới thành công nó phải xác nhận chúng thành công tức là nó phải kéo lên vượt qua đỉnh thì mới thành công còn như này chưa biết đó kìa thành công không thế thì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản như thế này trên thị trường thì nếu các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu mà đang phân phối lớn như này như là SA một này thất bại này hai phân phối này đây là phiên phân phối thứ hai này thứ ba thất bại này thì những cái cổ phiếu này các bạn tuyệt đối mua nha các bạn hiểu rõ chưa đấy nhìn này là nó sẽ khó để tăng này đấy là các bạn nhìn thấy là hôm nay để cho các bạn nhìn thấy được là gì ạ tất cả thị trường nếu mà tăng được nó phải có sự xác nhận đấy là một cái thứ hai là những cái cổ phiếu mà nó kéo lên như là SSI như thế này thì nó đều thất bại hết tại vì cái việc mà nó kéo lên như này nó không có có tỷ lệ chậm VND chúng ta sẽ lấy một vài cổ phiếu VND kéo lần thứ nhất này thất bại này kéo lần thứ hai phân phối này lần ba tức là những cái lần này mà nó phân phối như này thì về cơ bản các bạn hiểu đơn giản nó kéo lên làm sao ạ kéo lên làm sao ạ kéo lên là sao ạ thất bại tiếp đấy thì hay là cô bạn một bạn nhìn lên VCI đi đấy chúng ta nhìn thấy ạ lần thứ nhất này khối lượng lớn này lần thứ hai lần thứ ba và như này thì nếu trong trường hợp nó kéo lên thì sao ạ cũng thất bại luôn chúng ta nhìn này ạ chúng ta lấy một cổ phiếu hát nữa SSS đây chúng ta phân tích một cách đơn giản là SSS này khối lượng lớn này lần thứ hai này lần đây phân phối nhá lần thứ hai phân phối lần thứ ba này nhìn này nó cũng thất bại nó kéo lên thì gần như thất bại luôn nó không nhưng xác suất để lần thứ tư để lên nó có lên thì nó cũng không đi được xa đấy các bạn nhìn đấy chúng ta lấy là HCM đi ạ à. đây là dung phân tích một cách khách quan này ạ à. lần thứ nhất có thể đây lần thứ một này phân phối lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai đây cố gắng vượt qua thất bại lần thứ ba thất bại thì lần thứ tư làm sao nó có lên thì nó cũng thất bại Đấy, thất bại luôn DXG cùng là cổ phiếu bất động sản thế các bạn nhìn thế này đây nó có hình chữ V lên này khối lượng lớn thất bại tiếp theo này phân phối thứ hai thứ ba đây chúng ta gọi là cái phiên này kéo lên khối lượng rất lớn này nhìn này khối lượng lớn nó không lên được thất bại tiếp tục thất bại thì cái bục mà nó kéo lên cũng thất bại nên đây ở đây chúng ta thấy là việc lựa chọn lúc này cổ phiếu nó rất là khan hiếm nó không giống như là trước nữa thực sự là nó rất là khan hiếm nên nếu giả sử thị trường có lên được thì chúng ta thấy là rõ ràng là nhóm bất động sản rõ ràng là cái nhóm gì ạ nhóm chứng khoán nếu chúng ta nhìn ở đây nó sẽ không ổn định và chúng ta cũng có thể nhìn rằng là nhiều cổ phiếu trong cái nhóm ngành ngân hàng nó cũng chưa ổn định chúng ta có STB chúng ta có ACB chúng ta có VPBank tất cả cái nhóm đấy hiện tại chưa ổn định nên thực tế là cái thời điểm này thời điểm này để cho chúng ta mua được những cổ phiếu ổn định thì thực sự là cái xác suất nó không cao lắm xác suất nó trừ khi ngày mai thị trường tăng rất là mạnh tăng cực kỳ mạnh và nó chỉ dành cho một nhóm cổ phiếu rất là hãn hữu sau khi mua về có thể mang lại lợi nhuận có thể là gì ạ thế giới di động có thể là hòa phát nhưng tuy nhiên thì ạ chúng ta phải nhớ là điều kiện thị trường phải tăng rất là mạnh kèm theo các cổ phiếu đó cũng tăng theo chúng dụ lấy một ví dụ như là cổ phiếu HSG nhưng chúng ta nhìn thấy là chúng biết là nó sẽ thất bại cái đây này một này các bạn nhớ phân, phân phối lần thứ nhất thứ hai phân phối lần thứ hai này thứ ba đây là khối lượng lớn nhá khối lượng lớn khối lượng lớn thường là khối lượng lớn mà tức là chúng ta hiểu được là khối lượng lớn ở đây mà nó giá tức là nó phải phải dùng rất nhiều khối lượng nó mới kéo lên được như thế này một cổ phiếu khi mà bứt phá khối lượng lớn nhá bứt phá khối lượng lớn thì nó là yếu và chúng ta thấy đây là cái quá trình này đây là quá trình phân phối nên nếu cổ phiếu này đi xa rất khó đi xa nó có vượt quá pha cũng khó đi xa thì cùng cái nhóm ngành của nó như NKG thì chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đây là những cái quá trình phân phối như này nên khi các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu dao động lớn như thế này thực sự là gì ạ Dũng sẽ không muốn cho các bạn đầu tư vào những cổ phiếu mang tính chất là rủi ro lớn như này rủi ro lớn như này nên để chúng ta hiểu rõ cái việc mà chúng ta đầu tư thận trọng như này thì thực sự là bây giờ để cho chúng ta thấy là thị trường nếu có xác nhận đi lên tăng mạnh thì nó chỉ có nhóm cổ phiếu rất là hãn hữu thôi trừ cổ phiếu bất động sản trừ cổ phiếu gì ạ chứng khoán chứng khoán thì như là có mỗi một vài PBVS nếu có xác nhận thì mới ok được đấy nên bây giờ chúng ta thấy rằng là thực sự là không biết là như nào mong muốn là nó có nhiều cổ phiếu ngon để chúng ta chơi nhưng rõ ràng là khi mà Dũng phân tích một cách khách quan anh chị em nhá Dũng đang phân tích rất khách quan nên nó khó chơi nó khó thực sự khó chơi nên mình cũng không không không thể bảo anh chị em một cách bừa bãi được nên trong trường hợp mà thị trường nó có tăng mạnh thì thực ra trong lúc này nó thực sự là rất là hạn hữu rất là hạn hữu rất ít cổ phiếu trong cả nhóm ngành còn một bạn có hỏi là bây giờ nếu mà Dũng nói nốt cái cổ phiếu nhóm này như là à, đây chúng ta gọi là cổ phiếu gì ạ đây cổ phiếu này là sao ạ giả sử như là cổ phiếu VHM kéo lần thứ nhất này nhìn nhá chúng ta nếu bình thường chúng ta có thể để đầu tư như này anh chị em gọi là nó có hồi nhá thị trường tăng rất mạnh đây cái này khối lượng lớn không ạ đây các bạn nhá nhìn này cách để các bạn thấy là giả sử như cái, cái cách thức này thì cũng không không không thích các bạn mua nhiều như các bạn nhìn này mua này cái này là sao ạ nó kéo lên tức là kéo xả kéo xả khi kéo xả kéo xả thì một phiên test này thì nếu có quá trình nó tăng này cái này mà tăng thì sao ạ nếu cái này tăng thì chiều tăng thì nó có thể nếu tăng thì nó sẽ quay trở lại mức 5 năm đấy từ 48 49 lên 55 hoặc lên lên 60 nên ở đây chúng ta thấy là nó đang test lại test lại nên cái xác suất những cái này nó tăng thì nó cũng làm cho thị trường tăng hay chúng ta thử xem một cái cổ phiếu lớn hóa nữa nên nhiều lúc thì thị trường nó tăng mạnh nhưng chúng ta phải xem là thực sự nó tăng ở đâu đây chúng ta thấy là đây là nhá chúng ta nhìn nhá đây là đáy cái vùng hỗ trợ mạnh này các bạn nhìn nhá đây là cái quá trình kéo này kéo lần thứ nhất kéo lần thứ hai hỗ trợ mạnh và đây là nó kéo này chúng ta là từ chiều nó kéo này kéo xả thứ nhất này xả thứ hai xả thứ ba những cái quá trình mà xả kiểu như này xả như này thì chúng ta biết là nếu xả xả mạnh như này mà thường khi là cái vùng hỗ trợ mạnh thì giả sử chúng ta mua ở đây thì sao ví dụ các bạn cứ rằng giả sử như là thị trường tăng mạnh liều chúng ta mua ở đây thì sao chúng ta thấy sao ạ tức là nó kéo xả tất cả cái lụ này này khi nó lên này xả xả thì thường là khi mà cổ phiếu gặp cái hỗ trợ mà xả như này chúng ta gọi là bú ngược ấy thì nó làm sao ạ thì nếu nó có nó có hồi thì đây chúng ta gọi là tạm thời là đáy tạm thời là đáy thôi đấy nên nếu bây giờ rõ ràng là trong đợt này nếu các bạn nhìn thấy là phân tích bắt đầu có sự khan hiếm rất là tức là cổ phiếu bắt đầu có sự khan hiếm rất là nhiều nên uh, những cái cổ phiếu như vậy thì trước hết là phân tích cho các bạn để các bạn có thể thấy rằng là nó không có nhiều cổ phiếu rất khó để để đầu tư ờ, mạnh vào lúc này sẽ có rất nhiều bạn có hỏi là ở thời điểm này thì đầu tư vào cái nhóm cổ phiếu nào như giả sử như cổ phiếu này đang giao động lớn thì cũng sẽ không đầu tư Đấy, SHB SHB thì đây phân phối này các bạn nhìn nhá đó, khối lượng lớn như này lớn lượng lớn nhất lớn thứ hai sau đó nhìn này phân phối tiếp này phân phối tiếp này liên tục như này thì nó có hồi thì mình cũng rất khó để đầu tư tại vì nếu mà cổ phiếu nó cứ phân phối thì chúng ta phải nhớ đây này tại vì sau này nó tránh tình trạng là các bạn sẽ gì ạ à? có những cái em dũng nói cho các bạn nhé cái vùng này, cái này lên khung khối lượng dũng đã bảo đây là cái cổ cổ phiếu này lên khối lượng nó xấu đây nó kéo lên nó không khối lượng này đây chúng ta nhìn kéo lên không khối lượng phân phối đây những dạng là dạng phân phối một này dạng thứ hai đấy dạng thứ hai này. dạng thứ ba này mà giúp bạn bán luôn ở vùng này các bạn nhớ là cái vùng này là dũng phân tích kỹ rồi nhưng có nhiều người không bán đây chúng ta nhìn hậu quả chưa bạn xem cái cổ phiếu này hậu quả rất lớn nên để phân phân tích được thì chúng ta thấy rằng là trong vùng này là cái vùng mà với chuyên gia ai cũng thế thôi tìm ra cái nhóm cổ phiếu như dũng đấy cả thị trường có một hai cổ phiếu ba ba cổ phiếu là cùng nên thị trường nó có thể là xác suất ngày mai trong trường hợp tăng thì có bộ đôi của của vick có thể nó hồi nó làm cho thị trường tăng rất là căng xong cộng thêm là gì ạ có thể là thế giới di động có thể là fpt có thể là techcombank những hồi như vậy nó tạo ra một cái hồi những cái hồi như vậy thì những cái cổ phiếu nó đi đến đâu thì thời điểm này khi mọi người đang thấy là bắt đầu ổn định tâm lý rồi thì lúc này chúng ta không không không thể nào đầu tư một cách tràn lan giống như trước được nên phải, phải đợi thêm cái sự xác nhận nữa thế thì ở đây cũng có một cái cái cái, cái tổng kết như này ngày mai tất cả những cái cổ phiếu mà bạn có mua được đầu tiên nó phải gì ạ chúng ta loại trừ bất động sản loại trừ ngân hàng mà nó biến động lỏng lẻo loại trừ cái cổ phiếu chứng khoán biến động lòng lẻo phân phối loại trừ những cổ phiếu hình như vậy đấy là những cái mà chúng ta nhìn được nhưng rõ loại trừ những cổ phiếu penny kém chất lượng đấy là những cái mà chúng ta có thể loại trừ ngay cái cổ phiếu nào mà chúng ta có thể thấy là giả sử như là nhóm mà vin nếu anh chị em nào có đầu tư gọi là lướt sóng thì cái khả năng mà nó giảm sâu hơn trên cái vùng này tỷ lệ sẽ thấp hơn rất nhiều đấy là cái thứ nhất cái điều thứ hai là gì ạ chúng ta có thể một vài cổ phiếu như là thế giới di động kiểu, uh, techcombank hoặc là uh, có cổ một vài cổ phiếu uh, nhỏ như là vps tvs thì đấy là những cổ phiếu mà chúng ta thấy là nếu nó có hay là hag thì thêm thời gian tích lũy nếu nó có thì nó cũng là một cái dạng cổ phiếu rất là nhỏ trong cái số lượng lớn cổ phiếu chúng ta tức là có rất nhiều cổ phiếu thì nó chỉ có một số dạng cổ phiếu nhỏ thôi thì đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý um, trước khi kết thúc uh, cái chương trình của ngày hôm nay thì hôm nay là ngày 22 rồi tức là ngày 24 tức là ngày 24 tức là ờ, còn còn ờ, uh, nốt ngày mai nữa thì chương trình uh, đầu tư xeo xuống dòng tiền sẽ được khai giảng tại khách sạn Kim Liên Hà Nội tức là tại thời điểm khách sạn Kim Liên Hà Nội vào lúc uh, tức là chúng ta sẽ đón anh chị em vào lúc 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 thì chúng ta bắt đầu chương trình chương trình này học từ sáng đến tối Đấy, ngày đầu tiên thì học đến 7 giờ ngày thứ hai có thể học đến 8 giờ à, toàn bộ chương trình này thứ nhất là chúng ta sẽ học được chu kỳ của thị trường tức là bạn biết rằng là uh, sau khi các bạn học chu kỳ thị trường thì khi mà các bạn phân tích như này thì các bạn có thể thấy là thực sự là các bạn thấy là nó đơn giản lắm nhìn về thị trường là biết là chu kỳ nào có nên đầu tư hay không đấy là phần này là phần cực kỳ quan trọng thì khoa học xu hướng tiền biết được xu thế chu kỳ thị trường thì việc mà gì đầu tư nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cái điều thứ hai bạn sẽ học được đó là mẫu hình tại sao chúng ta phải nắm rõ mẫu hình tại vì nếu bạn biết được mẫu hình thì cái việc xác định cái điểm mua cổ phiếu đấy là một cái phần cực kỳ quan trọng biết được mẫu hình cổ phiếu đó gần như là một cái mô hình tức là một doanh nghiệp mà bạn thấy rằng cái mô hình kinh doanh của nó chuẩn thì kiểu gì bạn thành công còn ngược lại cái mô hình kinh doanh nó không đáp ứng được cái yêu cầu về thị trường không đáp ứng được gì ạ cái yêu cầu về khách hàng thì chắc chắn mô hình này nó không mang kết quả thì mẫu hình nó cũng tương tự như vậy bạn hiểu được mẫu hình chỉ cần một mẫu hình thôi là bạn có thể là tạo ra một cái lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm một năm à, điều tiếp thứ hai là cái điều mà chúng ta cần lưu ý và Dũng thấy là mọi người đang mắc phải đó là gì ạ cái cách đi vốn đúng không cách đi vốn tại vì phần lớn mọi người đang gặp những cái vấn đề là cách đi vốn cái đi vốn là cái phần rất khó khăn cho Dũng xem theo dõi là phần lớn mọi người đang gặp cái vấn đề là đi vốn nên chính vì vậy cái đi vốn là cái mà Dũng sẽ làm chi tiết trong đợt này làm sao đi vốn một cách hiệu quả để không bao bị thua lỗ cái quan trọng là đi vốn mà không bị thua lỗ mới là cái quan trọng chẳng hạn như là bây giờ nếu chúng ta đầu tư một số lượng tiền quá lớn mà nhưng nếu mà đi vốn sai thì kể cả thị trường đi lên nó cũng ảnh hưởng thì Dũng sẽ tập trung vào đi vốn và cái cuối cùng đó là gì ạ à, thực tế là chúng ta phải biết bán cổ phiếu hạn bán cổ phiếu khi nào bán cổ phiếu thời điểm nào bán cổ phiếu lúc nào và mỗi chu kỳ thì chúng ta biết rằng là giả sử dạng này thì không ai có thể đầu tư chung dài hạn được nếu các bạn đầu tư trong chung dài hạn thì gần như là cái việc mà thất bại nó nằm trong tầm tay nhưng đến một thời điểm mà khi mà chúng ta cần phải đầu tư chung về dài hạn phải giữ cổ phiếu thì lúc đấy chúng ta cần phải sử dụng kim tự tháp lúc đấy cần sử dụng margin sử dụng và rất nhiều các công cụ khác để làm sao tăng được cái lợi nhuận rất là cao và cái quan trọng nhất là chúng ta phải có tư duy đó gì ạ khi mà thị trường nó vào trend lớn thì chúng ta tập trung vào tiền à tập trung vào cổ phiếu còn khi mà thị trường nó bước vào một trend khác xu hướng khác thì chúng ta thoát ra một cách nhanh chóng và đặc biệt là Dũng sẽ có những cái uh, những trải nghiệm cho các bạn cái trải nghiệm trong này là những cái trải trải nghiệm để các bạn có thể quản trị cảm xúc thì đấy là còn hai ngày nữa thì các bạn nào quan tâm để các bạn có thể đăng ký sớm à, tuy nhiên thì ờ, sau khi khóa học này thì bạn học được gì nữa à, thực ra khóa học này thì nó là những cái trải nghiệm để các bạn nắm rõ được hiểu ngay trên lớp những cái điều đặc biệt nữa là sau khi chương trình này kết thúc thì bạn sẽ được Dũng sẽ trực tiếp đào tạo trên Zoom các bạn nhá đào tạo trên Zoom cũng như là thực hành trong thời gian tới à, thời gian đào tạo trên Zoom là ít nhất là 6 buổi à, vào buổi tối Dũng sẽ có kế hoạch cái điều thứ hai là bạn sẽ được hỗ trợ và làm bài tập thực hành thực tiến trên thị trường và điều tiếp theo là gì ạ toàn bộ những video quay sẵn bạn có thể học video quay sẵn trong một, một năm tức là toàn bộ video bạn sẽ có thể học trong một năm toàn bộ những chương trình của đào tạo trong xuống dòng tiền của DVD một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái chương trình này nếu bạn nào uh, mà đã đang học cái khóa năm đây thì các bạn đăng ký chương trình này à, nó sẽ có hoặc là có một cái ưu đãi đặc biệt là nếu các bạn tạo ra một nhóm năm ba người trở lên là ba ba người trở lên thì uh, ờ, DVD sẽ gì ạ có chiết khấu uh, giảm như 50 phần trăm cho quý vị các bạn một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình uh, tối à, sáng thứ bảy và ngày chủ nhật xin cảm ơn rất nhiều